Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Việt Dũng Bóng Đá Nơi có thể đưa ra những mã nhận định cùng với những mã đầu tư chuẩn nhất để anh em có thể tham khảo và đầu tư cùng đam mê Thì vào ngày 18 tháng 4 sắp tới đây chúng ta sẽ chỉ còn 3 giải đấu lớn được diễn ra Đó là Ngoại hạng Anh, La Liga cùng với là Serie A Thì ở video ngày hôm nay mình sẽ nhận định cho anh em trận đấu đó là Santa Vigo đối đầu với Mallorca Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 18 tháng 4 năm 2023 trong khuôn khổ vòng 29 giải đấu La Liga và sẽ được diễn ra tại à, sân nhà của Santa Vigo thì liệu rằng trong trận đấu này đội bóng nào sẽ giành được chiến thắng cũng với là nhận được 3 điểm để có thể cải phong độ để tranh được cái suất trụ hạng ở trong à, mùa giải này thì mời anh em đến với video nhận định ngày hôm nay của Dũng mà trước khi bước tới video nhận định thì anh em nào đang xem video yêu quý Dũng hãy để lại cho Dũng một lượt like và một lượt đăng ký kênh để Dũng có thêm động lực ra thêm các video tiếp theo cho anh em anh em có thể thấy đây là trên bảng xếp hạng thì à, Santa Vigo đang có cho mình vị trí thứ 10 cùng với đó là sau khi trải qua 28 vòng đấu đội bóng này có 36 điểm khi mà đội bóng này ghi được 36 bàn thắng cùng với đó là để thủng lưới 39 bàn có 9 trận thắng 9 trận hòa và 10 trận thua còn về phần sân phía đội khách Mallorca đang có vị trí cho mình ở thứ 12 sau khi trải qua 28 vòng đấu và có cho mình 34 điểm cách biệt với đội chủ nhà là 2 điểm hai đội bóng này thì đang ở cái vị trí an toàn khi mà nhóm cân nền đỏ hiện tại chỉ có khoảng 27 điểm nhưng hai đội bóng này sẽ cần cố gắng và nỗ lực hơn nữa để có thể à, giành được một cái suất trụ hạng ở trong cái giải đấu mùa này còn đến phần đội hình dự kiến thì anh em có thể thấy ở đây phần sân phía Maloka sẽ sử dụng cho mình là đội hình uh, à, 532 trong đó có hai à, tiền đạo đá cao nhất đó là Vedat Mukwikiu cùng với đó là Kang In sẽ thi đấu ở hàng tiền đạo cao nhất trong trận đấu này còn về phần sân phía đội chủ nhà Celta Vigo thì sẽ gồm có hai tiền đạo đó là Harry Saferovic cùng với đó là Lago Apat sẽ thi đấu ở hàng công cao nhất trong cái trận đấu ngày hôm nay và có 5 tiền vệ đó là Luca De La Torre cùng với là Petran Vega cùng với là Calet Pellet còn về phần các thành viên mà không thể tham gia trong trận đấu này thì anh em có thể thấy ở đây là bên phía phần sân của đội khách Maloka sẽ có hai cầu thủ bị cấm thi đấu đó là Jumet Costa cũng với là Dosen Copate và một cầu thủ không thể tham gia trong trận đấu này vì chấn thương đó là Dani Ronduwe về phần sân phía đội chủ nhà Santiago thì sẽ có bốn cầu thủ không thể tham gia được vì chấn thương đó là Machasin, Diego Aves cùng với là hai cầu thủ đó là Mingueda cũng gọi là Sorali còn về thông tin đối đầu của hai đội bóng này từ trước tới giờ thì anh em có thể thấy ở đây thì hai đội bóng từ à, năm 1997 đối đầu với nhau tổng cộng là 25 lần trong khi đó hai đội bóng đều có cho mình 10 chiến thắng và 10 trận thua và có cho mình à, là tới 5 trận hòa nhưng về phong độ hiện tại của hai đội bóng thì anh em có thể thấy ở trên màn hình thì về phía Santiago đội chủ nhà thì đang có phong độ hiện tại khoảng 75% à, khi trong 6 à, trận đấu gần đây nhất đội bóng này có 3 trận thắng và 3 trận hòa. Còn về phần sân phía đội khách Mallorca hiện tại thì đang có thành tích yếu kém hơn rất là nhiều khi mà chỉ có phong độ hiện tại khoảng 25%. Cùng với đó là trong 6 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này có 3 trận hòa và 3 trận thua. Thì anh em cùng mình xem qua cái thành tích thi đấu gần đây của hai đội bóng thì ở đây trong 10 trận đấu gần đây nhất của đội chủ nhà Santiago thì uh, thì có 4 trận hòa cùng với đó là 5 trận thắng và một trận thua ở lượt trận đối đầu với Atlético Madrid để thua với tỷ số là 1-0. Và đội bóng này đang có chuỗi 7 trận thắng uh, bất bại thì uh, anh em có thể thấy ở đây là có hai trận hòa gần đây nhất là trận hòa hai đều trước uh, Sevilla cũng với là trận hòa hai đều trước Amaria ở lượt trận ngày 2 tháng 4 năm 2023. Thì anh em cùng mình xem qua hai trận đấu này. Thì ở trong trận đấu đối đầu với uh, Sevilla thì uh, trong trận đấu này đội chủ nhà đã chấp với mức chấp 0.25 trái và để thua với kèo châu Á khi mà để tỷ số là hai đều. Và trong trận đấu này có khá là nhiều thẻ được đưa ra. Như anh em có thể thấy đây là có 8 thẻ vàng cũng với là hai thẻ đỏ và trong trận đấu này có 11 góc. Khi mà đội khách cầm bóng lên tới 70% và đội chủ nhà chỉ có cầm bóng được uh, ờ, 30% mà thôi. Còn về trận hòa hai đều trước uh, ờ, Ameria thì anh em thấy ở đây là đội chủ nhà Centivigo đã chấp với mức chấp là một trái hòa và đã để thua với kèo châu Á ở trong trận đấu này cũng là một trận đấu có khá là nhiều thẻ được đưa ra khi mà có tới uh, à, 8 thẻ vàng cùng với đó là có 5 góc còn về phần sân phía đội khách thì anh em có thể thấy đây là trong 10 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này có hai trận thắng 3 trận hòa cùng với là 5 trận thua thì có trận uh, hòa 3 đều trước uh, Valladolid ở lượt trận ngày 9 tháng 4 trận hòa không đều trước à, Osuna thì anh em cùng mình xem qua hai trận hòa gần đây nhất của cái đội bóng này như em có thể thấy ở đây là trong trận đối đầu giữa Valladolid cùng với uh, thì đội chủ nhà Valladolid đã đưa ra mức chấp là 0.25 bỏ một run 2.15 mà đã thua với kèo châu Á và trong trận đấu này thì à, đội chủ nhà cầm bóng lên tới 62% trong khi đó đội khách chỉ cầm bóng là được 38% mà thôi và trong trận đấu này có 3 phạt góc cùng với là 8 thẻ vàng còn trận đối đầu với à, Osasuna với tỷ số là không đều thì anh em có thể thấy đây là Mallorca là đội chủ nhà đưa ra mức chấp 0.5 và đã thua kèo châu Á cùng với đó ở cái trận đấu này anh em có thể thấy trên màn hình là có khá là nhiều thẻ được đưa ra khi mà trong trận đấu này có lên tới uh, à, 10 cái thẻ vàng cùng với là một thẻ đỏ và có 5 phạt góc còn về thành tích thi đấu trên sân nhà và sân khách của hai đội bóng thì anh em thấy ở đây về phần sân với đội chủ nhà khi mà được thi đấu trên sân nhà của mình thì có tới 3 chiến thắng, một trận thua và một trận hòa trong uh, à, 5 trận đấu gần đây nhất. Còn về phần sân với đội khách Mallorca thì khi mà thi đấu uh, trong 5 loạt trận gần đây nhất khi mà thi đấu ở vị trí là khách thì uh, có tới 4 trận thua cùng với là một trận hòa còn về thành tích đối đầu của hai đội bóng thì anh em có thể thấy đây trong uh, à, 4 lần đối đầu gần đây nhất thì uh, à, Maloka có hai chiến thắng cùng với là một trận hòa với là một trận thua ở ngày mùng 7 tháng 3 năm 2022 với tỷ số là 4-3 thì anh em cho xem qua cho mình trận đấu này thì ở đây anh em có thể thấy là đội chủ nhà Argentina Vigo đã chấp với mức chấp là 0.5 và đã thắng với kèo châu Á khi mà đưa tỷ số về là 4-3. Cùng với đó, trong trận đấu này anh em thấy là có lên tới 9 à, thẻ vàng được đưa ra cùng với đó là hai thẻ à, đỏ. Còn về trận đấu à, gần đây nhất của hai đội bóng khi mà Mallorca thắng với tỷ số là 1-0 thì trong trận đấu này nhà cái đưa ra với mức kèo đồng thì à, Mallorca thắng với tỷ số là 1-0 cùng với đó là có khoảng à, 5 cái thẻ được đưa ra còn về trận đấu mà Mallorca thắng với tỷ số là 5-1 thì anh em thấy ở đây là Mallorca đã được uh, đội uh, khách Santa Vigo chấp với mức chấp là 0.25 trái và đã thắng với kèo châu Á khi mà tỷ số là 5-1 Cùng với đó, trong trận đấu này cũng là một trận đấu khá là nhiều thẻ được đưa ra khi mà có 5 à, 6 thẻ vàng được đưa ra. Khi mà trong trận đấu này à, đội khách Santa Vigo cầm bóng lên tới 61% nhưng mà chỉ ghi được một bàn thắng thì chứng tỏ đội bóng này không biết tận dụng cơ hội ghi bàn ở trong cái trận đấu ngày hôm nay. Như anh em đã thấy ở những cái trận đối đầu gần đây của hai đội bóng thì hai đội bóng này khi mà đối đầu với nhau thì có khá là nhiều thẻ được đưa ra. Vậy thì với những cái thông tin mà mình đã đưa ra như vậy thì à, trong trận đấu này kèo nhà cái sẽ đưa ra với mức chấp và mức tài xỉu là bao nhiêu trong trận đấu này thì Santa Vigo đang đưa ra mức chấp là 0.75 bỏ một vào Santa Vigo sẽ ăn được 2.11 cùng với đó là bỏ một vào à, Maloka thì sẽ ăn được 1.82 còn về kèo tài xỉu thì đang được niêm yết ở mức hai hòa khi mà bỏ một vào tài thì sẽ ăn được hai cùng với đó là bỏ một vào xỉu sẽ ăn được 1.88 Cùng với đó ở trên trang chơi này thì đang có một số kèo khác như là kèo ờ, tỷ số chính xác, tỷ số chính xác hiệp 1, hiệp 2 cùng với đó là cả trận, tổng số bàn thắng, cả cả đội không ghi bàn và ghi bàn thì à, có một số kèo như là giữ sạch lưới, tỷ số thắng cách biệt, kèo góc, kèo thẻ. Thì anh em mà muốn chơi được một cái những cái kèo như vậy thì anh em phải có một trang chơi riêng cùng với đó là một trang chơi uy tín để anh em có thể ra vào kèo bất cứ khi nào chứ không phải là thông qua cò qua lái để rồi mất tiền like tiền phí khi mà anh em chơi trên trang thì sẽ chơi bao nhiêu nhận lại được bấy nhiêu chứ không mất một đồng like đồng phí nào cho ai hết để mà nhận được một trang chơi như vậy thì anh em có thể liên hệ cho mình qua số Zalo và Telegram a còng chúng soi kèo mình đang để ở trên màn hình. Còn với kèo ngày hôm nay thì uh, kèo nào sẽ là kèo sáng, kèo nào sẽ là kèo đáng để em có thể tham gia vào đầu tư thì sau đây mình sẽ đưa ra nhận định cho anh em hai kèo đó là kèo cực chấp và kèo tài xỉu ở trong trận đấu này thì như anh em đã coi như vừa nãy thì mình đã đưa ra cho anh em à, về thành tích đối đầu gần đây của hai đội bóng thì à, khi mà trong à, 25 lần đối đầu của hai đội bóng này thì có 10 chiến thắng cho mỗi đội cùng với đó là có 10 trận hòa nhưng mà xét về phong độ hiện tại khi mà Santa Vigo đang được đánh giá ở mức khoảng 75% đang được đánh giá cao hơn khá là nhiều so với Mallorca cùng với đó là Thành tích thi đấu của đội bóng này khi mà thi đấu ở trên sân nhà khá là tốt Còn về phần đội khách thì khi mà thi đấu ở với vị trí là khách mời thì là thi đấu khá là yếu kém khi để uh, thua với tỷ số cách biệt là 1 đến 2 bàn Vậy nên trong trận đấu này mình sẽ đưa ra kèo Santa à, Vigo chấp 0.5 khi mà bỏ 1 thì sẽ ăn được 1.79 Cùng với đó về kèo tài xỉu mình sẽ hướng cho em về kèo tài 1.75 khi mà bỏ 1 thì sẽ ăn được 1.72 khi mà Santa Vigo đang có một sự khởi sắc về mặt phong độ như anh em có thể thấy đây là trong 4 trận đấu gần đây nhất Santa Vigo đã đem về cho mình là tổng cộng là 10 bàn thắng còn về phần sân phía Mallorca đội khách thì uh, trong uh, à, 10 trận gần đây nhất thì anh em có thể thấy là đã có tới à, uh, 6 trận không thể thắng cùng với đó là để thủng lưới khá là nhiều khi mà hàng phòng ngự của đội bóng này hiện tại đang chơi khá là yếu kém trên uh, đấu trường La Liga Vậy nên kèo tài mà mình đưa ra trong trận đấu này ở mức 1.75 là một kèo sáng và một kèo đáng để em có thể tham gia vào đầu tư. Và đây cũng là video nhận định sớm của mình về trận đấu giữa Celta Vigo đối đầu với Mallorca vào ngày 18 tháng 4 sắp tới anh em nào đang xem video thì uh, muốn nhận được một trang chơi uy tín cũng với những má kèo ngon ăn và chắc ăn hơn để anh em có thể đầu tư thì anh em có thể liên hệ cho mình qua số Zalo 0978103482 cùng với là tele a còng xuống xoay kèo mình có để ở trên màn hình bởi vì những cái thông tin mà mình đưa ra ở trong cái video này chỉ là những cái nhận định sớm trước khi mà trận đấu được diễn ra khoảng 15 à, tiếng khi mà mình có những cái thông tin chính xác nhất vào khoảng à, từ 10 đến 30 phút trước khi trận đấu được diễn ra thì lúc đó mình mới có thể đưa ra những mã kèo chắc ăn và ngon ăn hơn cho anh em thể đầu tư còn mã kèo mà mình đưa ra ở video này chỉ là để nhận định và cho anh em tham khảo mà thôi vậy nên mình khuyến khích anh em hãy liên hệ cho mình qua Zalo cũng với là Telegram để mình có thể đưa cho anh em một trang chơi uy tín cũng với là một mã kèo chắc ăn và ngon ăn hơn và đây cũng chỉ là video nhận định sớm để anh em tham khảo hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo chúc anh em may mắn